chào mừng các bạn đến với một chiếc ghế Chiếc ghế này có tên là station Giá tiền cái máy này là 30 triệu Rồi chào mừng các bạn đến với một chiếc ghế Chiếc ghế này có tên là station Vậy thôi Thuộc dòng pro Performance Plus Mỹ Đế hai em tả khung thép nguyên khối nhưng bị mấy thằng đạo chích nó chơi bốn món nữa rồi đây các bạn sẽ nhìn tình hình đây nó không phải nó vậy bạn nó có móng ngựa nữa móng ngựa nó đẹp lắm nó ụp vô cái này nè để ra đây là đẹp lắm wow bốn đạo chích luôn đồ nó chơi xe hơi lụm bốn bánh nó kê lên đóng gạch đây bốn móng ngựa thôi bị khốn nạn nào lấy <laughs> bởi vậy nhiều khi tức cây cây cây cú giá tiền cái máy này là 30 triệu thì à, bốn món ngựa đó đã bị chôm rồi là một điều gì rất là buồn Gì muốn nói nữa và cái giá tiền cái máy này là 30 triệu rồi 30 triệu là hồng nghi tình thương tại giá nó tới 30 triệu 500 ngàn nữa. nhưng mà cái tập của Duy số lẻ Duy không về gì đấy đó. đó nên à, trước khi đi qua những bài tập trên ghế này thì à, chỗ này là chỗ chỉnh nè các bạn nó là cái dòng Pro Performance Plus thì không có gì phải nói cả đặc trưng cái chỗ đó, cái chỗ nào mà đặc trưng của con Pro Performance Plus là nó cong cong như nè miếng này miếng này giống như là xã hội trí tuệ của nó vậy đó cha con nó cái cái hắc quắc cũng vậy hắc quắc cũng vậy mà cái à, less fred cũng vậy nhớ chưa nó cái miếng cong cong rồi nè mà giờ cái chỗ cái máy nhỏ xíu thôi mà không làm nhìn nó gớm á nhìn nó rất là nó, nó nói chung là rất là rồ vậy đi thì ở cái dòng mà evolution đó nó cũng có cái máy giống vậy nữa dòng mà middle end á nó cũng có cái ghế ghế giống một chút đúc luôn rẻ hơn thì nói chung là cái dòng này có gì thì dòng kia nó không có vậy nhưng mà cái dòng pro comment plus đó, thì nó đa dạng hàng hơn còn kia thì nó ít ít hơn chút rồi tập này bách bách thì đơn giản thôi ghế này quan trọng thích hợp cho những bạn là tập lưng rất rất rất là nhiều người thích dạng ghế vậy mà này chỉ quận 9 mới có nha bạn quận 9 mới có chứ quận mà, mà Bình Tân với 12 đi ngủ nhưng mà cái ghế này á có mấy ông nội tập ghét nhất cái màn mà kêu tạ nó thẳng luôn á vì rất ghét nhìn rất dị hợm tập sợ té hay sao á tôi khẳng định với các bạn luôn cái máy này mà việt nam làm cũng không té nữa các bạn cứ nghĩ ờ, nó lắc lắc dễ té thì nhiều khi cái sàn nó không được ấy thôi chứ có gì đâu té nên kêu tạ vô tập không đóng nhiêu tiền hết trơn làm hư máy người ta đúng không bạn tập không biết không biết lịch sử đâu thề luôn á ừ, cái đó là một nhưng cái thứ hai nữa có mấy ông nội ôm ôm ôm tạ ôm xong chọi đây nè nhìn điên máu không chứ nó nên tập á, trước khi á, các bạn mà vô phòng gym bằng tập bằng làm ơn coi video những sử máy của người ta vô tập người ta mới thích hiểu không vô tập đơn giản thôi cầm cây chống chỉnh cho phù hợp chỉnh cho phù hợp đố bạn tại sao mà có mấy chỗ mà nó làm này là nó liền nha nó liền vô con gái tập được con trai tập không được ba thầy luôn có tại bạn chưa tập bạn chưa thấy thôi có mấy cái chỗ là làm cái miếng này nó liền luôn nè ông thấy chưa ông là thấy rồi ông comment cho ông tôi một cái làm miếng này liền luôn tập cứng tới bà luôn hiểu không nổi đó giờ thấy hiểu hiểu hiểu chưa hiểu hiểu cái miếng này tại sao nó rời hai miếng chưa không hiểu chưa hiểu chưa không được nữa nó không rồi ok gập nhiêu đó gập đó không gập vô gặp nó tập vô đã cái lưng lắm bạn cái này được cái tập rất là đã cái lưng ờ. ồ ừ. Đã, rất đã luôn okay. thì cái này tập lưng dưới á là cái cơ co cái đây nè cái cơ co này nó cơ bắp tay Tyson bắt cơ co này là một phần mà nó căng luôn cơ đùi sau cơ mông bắp chuối nói chung là cái bài tập này nó nguyên mặt sau cái chữ back này á, nó không đơn giản là lưng mà back là cái phía sau luôn đó nên các bạn tập á, rất là ok để đây nặng hơn nè để đây vừa nè ok gập lên thẳng lưng đó. rồi chỉ bằng tiếp tập xiên tập xiên là tập bên đó có vẻ là tập xiên là cái này nó hấp đúng không chỉnh cao lên chút đó tập xiên chân dưới để bình thường hai mũi chân nó để vậy đó rồi ok cũng quá vô personal được không nội không ok đổi ngược lại đó không ok chưa ok chưa thêm bài lụm banh nữa rồi ok rồi lụm mình sẽ nồi kết hợp nha bạn mấy thằng bt không biết dạy đâu đó được chưa rồi tiếp tục không làm vậy ôm luôn xui quá ba thả cho banh xuống nó rớt ở đây thì không sao rớt ở đây văng ăn kia lụm ai trời đau lưng quá đau lưng quá nhìn nó nhỏ nhỏ vậy mỗi lưng lắm bạn nó căn bản á là cái ghế này bạn chơi hai bài bài lưng với xoay như nè đó để vậy đúng không ghê đúng không nhớ chưa bởi cho banh nó quan trọng lắm bạn chỉ có banh nó mới chơi được mấy bài thôi mình viết khai thác ưu điểm của banh nha bên rồi vô Đó. kết thúc một cái ghế tập đơn giản thôi nhưng mà nó quan trọng cái bài này nó thiết thực nên phòng gym các bạn chắc chắn là phải mua cái máy này rồi không thể khác được nha không có máy này chị em phụ nữ vô ta kêu dữ lắm đó đàn ông như tôi cũng tập cũng kêu nữa thật sự thì duy ít tập bài này tại vì cái này dành cho những cái những cái đối tượng mà nó thấp hơn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 hấp rắc đẳng cấp thế giới à. À. Đây, đây, đây. À. À. À. À. À.